hay hơn rất nhiều so với các cái dòng xe ví dụ như Lacetti hay là Zentra đi không lại được con Kia Spectra này đâu quý vị nhá mà giá tiền chỉ bằng một chiếc xe Spark thôi nhưng mà chúng ta thấy rằng là Spark Zentra Lacetti thì chưa bao giờ là đối thủ của uh, Kia Spectra luôn quý vị đấy máy rất là bền bỉ tiết kiệm nhiên liệu và chạy rất là đầm quý vị nhá và với giá bán chỉ bằng một em Spark thôi 85 triệu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 anh chị em chúng ta mua về tập lái hay chúng ta đi gia đình đều được hết che nắng che mưa quý vị ngồi trong lại rất là an toàn điều hòa mát lạnh luôn Đấy, đặc biệt nữa là chủ nhân người ta cũng đã đầu tư rất là nhiều các cái đồ chơi trên chiếc xe này rồi Đấy, và tí nữa khi đi vào từng phần chi tiết của chiếc xe này thì chúng tôi xin phép được truyền tải đến cho quý vị Đấy, còn bây giờ thì tôi đi một vòng quanh xe quay thật kỹ chiếc Kia Spectra này để quý vị và các bạn theo dõi nó có một cái màu trắng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 còn khá đẹp luôn từ những cái nắp chụp la răng kia còn vẫn còn đủ luôn nẹp sườn đầy đủ hết rồi hai cụm đèn pha phía trước hai cái đèn hậu phía sau đều rất là đẹp luôn quý vị nhá Đấy. màu trắng không có dấu hiệu gì của sự đắp ma tít nhiều trên thân vỏ của chiếc xe này đâu quý vị giá thì quá là hợp lý rồi chỉ bằng một chiếc xe máy thôi nhưng mà chúng ta sử dụng chiếc xe này còn đi thoải mái luôn quý vị Đấy, đặc biệt là đồ thay của nó thì rất là dễ luôn quý vị Đấy, mua ở đâu cũng có luôn và đồ mới luôn quý vị nhá Và hai nữa là rất rẻ Đấy, Chúng ta thấy là như vậy Đấy là cái đặc trưng của chiếc xe này Đấy, Và bây giờ xin phép quý vị Tôi đi vào từng phần chi tiết của chiếc xe này quý vị nhá Trước hết tôi truyền tải đến cho quý vị Cái mặt cabo phía trước của chiếc xe Kia Spectra này Đây cái mặt cabo của nó đây chúng ta thấy còn khá là căng Không có dấu hiệu gì của sự cong vênh hay bị đâm đụng gì đâu quý vị nhá đấy và cái mặt đèn pha phía trước bên phụ đây quý vị cũng còn trong veo như mới luôn quý vị đấy và chủ nhân người ta độ cái đèn siêu sáng ở phía trong rồi quý vị nhá giúp chúng ta vận hành vào ban đêm một cách dễ dàng quý vị đấy cái mặt ga lăng của nó đây viền là viền inox còn cái đèn pha phía trước bên lái thì quý vị cũng còn trong veo luôn đèn gầm sương mù ba đầu sốc thì khớp khít không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay đắc ma tít nhiều trên chiếc xe này luôn và thân vỏ đây tôi quay cận cảnh Để chúng ta thấy tuy là rẻ tiền thôi Nhưng mà chiếc xe này cũng còn rất là chất lượng luôn quý vị nhá Cam kết về chất lượng với quý vị luôn Máy đại chất nha quý vị nhá Máy gầm đại chất luôn tôi bán à, giá mùa Covid thôi Chứ còn làm gì chiếc xe này có cái giá như thế được Mà nó lại còn ngon còn chất như thế này được quý vị nhá bốn quả lốp còn rất là mới luôn quý vị nhá Đây chúng ta thấy chưa lốp Michelin nhá một thương hiệu ô tô lốp ô tô nổi tiếng của Thái đi rất là bền và êm nha quý vị nhá ấy lốp này chúng ta đi hai ba năm nữa chưa phải nghĩ đến việc thay lốp và cái mặt la răng của nó đây quý vị cũng còn rất là sáng nhá đấy và cái đến cái nắp chụp la răng vẫn còn zin luôn nhá quý vị nhá đấy cái dòng kia Spectra hay bị nứt mất cái nắp chụp la răng này này đấy, nhưng mà chiếc xe này thì còn luôn đấy, không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị nứt vỡ đâu thân vỏ đây hoặc là các cái cánh cửa đây vẫn còn rất là khớp khiếp nẹp sườn nẹp xiếc vẫn còn zin luôn đấy lốp sau đây cũng rất là đẹp luôn quý vị nhá đấy và khoang lốp sau đây quý vị đấy cũng không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá đấy rất là sáng luôn lốp sau còn rất dày luôn 3 năm nữa mới phải nghĩ tới việc phải thay lốp và đây là cái mặt la răng của nó và cái nắp chụp la răng thì cũng vẫn còn luôn quý vị nhá quay rất là kỹ chiếc xe này một chiếc xe rẻ tiền như xe máy ngồi trong đi cả gia đình quá an toàn luôn che nắng che mưa nhá quý vị nhá không lo bị ngã không lo bị các cái xe khác nó xô đẩy Đấy, ngồi trong cả gia đình an toàn luôn Đấy, và chạy thì cực ngon luôn với cái sản phẩm này cam kết với quý vị đến là phải đi thử nha quý vị nha zin đây này quý vị này xe rẻ tiền nhưng mà chúng tôi tuyển hết à, đến cái hộp bu lê và cái sơn sần của nó lại còn còn như thế này cơ mà quý vị đấy tiện đây tôi quay cả gầm cho quý vị và các bạn xem luôn quý vị nha đây đấy tuy là rẻ tiền nhưng mà nó phải là chất lượng đấy gầm đây là sáng trưng chưa quý vị những chiếc xe đắt tiền chắc gì đã được như chiếc xe này đấy đây lốp sau đây bên phụ đây cũng còn mới tinh luôn và cũng đến từ thương hiệu Michelin luôn đây khoang lốp của nó đây sáng chưa không bị mọt mục gì đâu quý vị nhá và cái mặt la răng của nó đây còn rất là sáng luôn quý vị không bị xước xác đắp chụp la răng còn zin nguyên đấy lốp đằng trước này cũng mới tinh luôn đây à, thấy chưa bốn quả lốp này đã bao tiền rồi hơn chục triệu rồi khoang lốp đây rất sáng quý vị Mặt la răng đây Nắp chụp la răng vẫn còn zin đét luôn Vâng quý vị Tôi vừa giới thiệu cho quý vị cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này và truyền tải đến cho quý vị mặt cabo phía trước, ba đợt sốc phía trước, hai cái đèn pha phía trước, bốn khoang lốp, bốn quả lốp, bốn cái mặt la răng quý vị nhá. Bây giờ xin phép quý vị <coughs> tôi lướt qua một chút hình dáng bên ngoài. Sau đó là tôi đi vào cái nội thất bên trong nha quý vị nhá để giới thiệu đến quý vị chi tiết của chiếc xe này giá quá hợp lý luôn đây đèn hậu phía sau đây cũng còn sáng trưng luôn như mới luôn quý vị mua về sử dụng luôn quý vị nhá đây đèn pha phía đèn hậu phía trước à phía sau bên phụ đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá Đấy, một chiếc xe còn khá đẹp tên tư nhân một chủ sử dụng từ đầu luôn sản xuất 203 quý vị nhá Đấy, đây một chiếc xe không dịch vụ không taxi tablo, lô bi còn quá đẹp luôn Vân gỗ theo xe từ đầu còn rất là sáng luôn Điều đặc biệt chủ nhân người ta đã độ một cái màn hình Android rồi quý vị nhá Đã tích hợp Google Maps, Youtube, Facebook, Zalo Đầy đủ hết trên cái à, màn hình Android này quý vị nhá Đây trần của nó đây quý vị Úi dồi vẫn còn sáng trưng, càng đét Không bị sờn xù hay bị mờ chút nào nhá Hàng ghế thứ nhất đây Táp đi cửa đây quý vị đây nó vẫn còn sáng Còn sần như thế này cơ mà Đấy không taxi không dịch vụ nó khác hẳn luôn đây đấy keo chỉ của nó đây kể cả cái phần phía dưới này đây đấy, chúng ta thấy cũng không có các con ốc này chưa một lần động chạm cờ lên mở lết quý vị nhá chưa một lần mở đâu đấy, tuy là rẻ tiền thôi nhưng mà lại em lại rất là chất luôn đây hàng ghế thứ hai đây đấy và tabi cửa sau đây nỉ đấy tabi vẫn là tabi nỉ luôn nhựa của nó còn tươi đối, tương đối là sáng keo chỉ đây quý vị đấy đây ấy phần phía dưới này đây cũng không bị mọt mục một chút nào đâu đấy rất là chất cho quý vị luôn đây đấy, mặt vô lăng của nó đây đây tắp bi cửa đây keo chỉ của nó đây ấy phần phía dưới này đây còn rất là sáng luôn con ốc này chưa lần mở đâu quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn quay rất là kỹ cho quý vị luôn chỉ với 85 triệu quý vị gọi ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này hoặc là chúng ta đem xe máy đến đây đổi cũng được nhá ok hết đổi xe máy lấy ô tô ô tô là ô tô phải chất lượng nhá ô tô phải đi được phải chạy được vận hành tốt ấy. thân vỏ nội thất ngoại thất đẹp ấy nha quý vị nhá đây cốp sau quý vị tuy rẻ tiền nhưng vẫn phải quay thật kỹ cho quý vị luôn đây cốp sau đây keo chỉ đây quý vị sơn lọc vẫn là sơn zin luôn quý vị nhá đây keo chỉ đây hai bên hông đây quý vị không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu hai bên hông đây không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu quý vị nhá đấy đây ấy đằng sau của nó đây làm gì có mọt mục đâu những xe khác mọt mục hết rồi La Lacetti Gentra mọt hết rồi quý vị nhá nhưng mà chiếc xe này thì không quý vị nhá đấy còn bây giờ là tôi đi vào phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ đây mặt vô lăng của nó đây tắp đi cửa tắp lô này quý vị tắp lô này tắp bi đây tắp bi cửa sau đây trần của nó đây như mới tinh rất là đẹp luôn màn hình là màn hình android quý vị nhá đấy máy nổ rồi đấy không nghe thì tiếng máy nổ đâu ấy đồng hồ tua máy đây lúc nào chỉ khoảng độ 8 đến 900 vòng trên một phút thôi quý vị nhá đấy một mức độ quá đạt chuẩn luôn ngồi trong xe không nghe thì tiếng máy nổ luôn mặt vô lăng đây cần số đây các con số các dãy số còn quá là rõ ràng luôn quý vị đây màn hình android đã tích hợp rất là đầy đủ các tính năng youtube facebook zalo rồi uh, google đầy đủ hết quý vị được tích hợp trên chiếc xe này và điều đặc biệt của nó là âm thanh rất là hay luôn đã độ loa rồi âm thanh hay lắm nhớ quý vị nhá còn là, là cứ đi vào cái Còn bây giờ tôi đi vào cái phần động cơ đi Phần động cơ Đây Rồi đứng gần còn chả nghe tiếng máy nổ đâu quý vị ạ Trả tiền mà sao lại máy chất thế nhỉ Đá Đây Chúng ta thấy chưa Các lỗ bấm vẫn còn chọt xe chưa Còn vuông đét chưa Đấy Xương của nó đây Đấy Này Ấy Cụ giảm sóc đây chúng ta thấy chưa Máy đang nổ nhá Máy nổ đại chất chưa không nghe tiếng máy nổ đây chúng ta nhìn thấy dây con loa chạy chưa nhưng mà máy đây này tôi ghé sát vào đây không nghe tiếng máy nổ luôn đấy rằng của nó đây vẫn là sơn zin luôn lỗ bấm tròn xe đây quý vị đây lỗ bấm của nó đây vẫn là sơn zin luôn nhá quý vị nhá Ôi, đây máy nổ đây sao mà êm thế chỉ với 85 triệu quý vị nhá sao chất thế này chiếc xe này chắc là khi sau khi lên sóng thì sẽ rất là nhiều người gọi điện cho tôi và sẽ ai đó sẽ được sở hữu chiếc xe này rồi đúng không ạ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 đại chất thân vỏ nội ngoại thất đẹp đấy còn bây giờ tôi lướt qua một chút hình dáng bên ngoài và bây giờ một chút nội thất bên trong để tôi xin phép quý vị kết thúc video giới thiệu xe ở đây đấy, chúng ta thấy tăm lô của nó chất chưa rồi là màn hình android thực tế nhá hàng ghế thứ nhất đây da đen tắp bi cửa đây đấy keo chỉ đây quý vị rất đẹp nhá Đấy, cửa mở rất là dễ dàng luôn đây tập đi cửa sau bên phụ đây quý vị keo chỉ của cánh sau bên phụ đây còn hết đấy hàng ghế thứ hai đây không có dấu hiệu gì của sự rách vá đâu quý vị 85 triệu đồng nhanh tay nhấc máy gọi điện cho số điện thoại 0975 686 232 để sở hữu chiếc xe này quý vị nhá đây